Xin chào tất cả các bạn Các em ơi, chị gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay với một nội dung liên quan đến kỹ năng viết và chị mong rằng là nội dung của buổi phát trực tiếp này sẽ giúp ích cho các bạn đặc biệt là những bạn vẫn còn đang băn khoăn rất nhiều trong mở bài và kết bài của bài văn nghị luận văn học của chúng ta nhé. Rồi, những bạn nào mà chúng ta đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì các em có thể bình luận cho chị biết được không nào? Ừ, giống như bạn Ánh Dương ở đây này. Rồi, xin chào Ánh Dương nhá. Xin chào các em. Ừ, bởi vì là vừa buổi tối ngày hôm qua thôi thì chị cũng chia sẻ cái nội dung này ở trong khóa học kỹ năng và chị thấy là các bạn đang khá là quan tâm. Thế nên là hôm nay chị cũng chia sẻ một chút xíu để các bạn cùng tham khảo và có được cho mình một số những ý tưởng viết mở bài, kết bài ừ, làm sao vừa đảm bảo được yêu cầu nhưng mà cũng không bị khô khan Nhá, đồng ý không nào? Ừ, xin chào các bạn. Rồi, để lưu lại những bài học mà em cảm thấy cần thiết thì em có thể chia sẻ về trang cá nhân của mình nhé. Bởi vì là xuất hiện ở trên kênh fanpage mỗi ngày sẽ có rất là nhiều những nội dung. Đó, rất là nhiều những phần phát trực tiếp nên nếu như mà có một nội dung nào đó em đặc biệt quan tâm thì em hãy chia sẻ về trang cá nhân của mình nhé. Đúng không nào? Ừ, rồi xin chào Thùy Linh, xin chào các bạn. Rồi các em hãy cùng ờ, tác bạn bè của mình vào học nhá. Đồng ý không? Bởi vì là ở, ờ, ở đây thì chị thấy là trong thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đã bước sang học kỳ 2 ờ, thì vẫn có rất là nhiều bạn chúng ta vẫn chỉ đặt nặng ở việc là học kiến thức về các tác phẩm đồng ý chưa học kiến thức về các tác phẩm thôi trong khi để mà viết bài để mà đi thi môn văn được thì chúng ta còn phải có kỹ năng viết nữa chúng ta không thể nào học thuộc lòng mỗi tác phẩm là một bài văn phân tích hoàn chỉnh được đúng chưa ạ nên là khi mà có phương pháp và có kỹ năng ở trong tay thì chúng ta sẽ chỉ cần nắm bắt được ý chính này nội dung chính liên quan đến các tác phẩm còn đi vào từng bài cụ thể chúng ta sẽ có những cách dẫn dắt trong mở bài và kết bài làm sao cho độc đáo đồng ý không đấy thì chị gọi cái đó là phương pháp viết nhá Ồ, không biết là hôm nay các bạn nhỏ đi đâu hết rồi nhở? Sao ở đây chị thấy có số lượng các bạn vào xem rất là khiêm tốn. Ừ, <laughs> rất là khiêm tốn. Hay là mình đợi thêm một ít phút nữa nhá. Mà chị cũng không biết là do máy của chị không loát được hay là như thế nào. Ừ, xin chào Ngọc Hân. Nên là mình sẽ cùng đợi thêm một ít phút nữa nha. Trong lúc đó thì các bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp này, các bạn có thể là um, trả lời giúp chị một câu hỏi đấy là khi mà viết mở bài ấy, thì em thường bắt đầu từ đâu bởi vì là bây giờ chúng ta cũng đã trải qua không ít các kỳ thi rồi đã từng phải viết không ít những mở bài rồi và ở đây chị đang nói tới mở bài nghị luận văn học thế thì các bạn thường thường bắt đầu mở bài của mình từ đâu từ thông tin về tác giả tác phẩm à hay là từ những nhận định hay là từ những đoạn thơ hay hay là từ ờ, đề tài sáng tác của tác phẩm đây uhm. À để chị lấy một chiếc máy khác để xem bình luận của các bạn như thế nào nhá À ở đây bạn à, Diệp Anh là có đi từ nhận định này Thế các bạn khác thì sao nhở? Các bạn khác thì chúng mình bắt đầu mở bài từ ý tưởng gì? Uhm. Chúng mình bắt đầu mở bài từ ý tưởng gì nhỉ? Có bạn nào là chúng ta rất là ưa thích mở bài một cách trực tiếp không? Trực tiếp thì nghĩa là chúng ta sẽ đi từ tác giả tác phẩm, đúng chưa nào? Rồi, thế thì ở đây chị sẽ cùng khái quát lại với các bạn những cái cách mở bài, kết bài từ mức độ cơ bản nhất cho đến những cái mức độ đặc sắc hơn cho đến những cái mức độ mà nâng cao hơn một chút nha thế nên là theo dõi phần phát trực tiếp này thì các bạn hãy uh, có cho mình một cuốn sổ và cái bút ở bên cạnh để nhanh chóng ghi lại những nội dung mà em cảm thấy là cần thiết và hữu ích với mình nhá ok chưa nào uhm, các bạn ơi các bạn đã chuẩn bị đầy đủ chưa Đồng ý, đồng ý. Đây, trước tiên ý, thì chị mong là chúng mình sẽ hiểu được đấy là mở bài và kết bài nó có những cái yêu cầu riêng nhá. Có những yêu cầu và chúng ta dù viết theo cách nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải đảm bảo được những yêu cầu đấy. Nên khi mà các em đọc những tài liệu hoặc là khi mà các bạn đọc những cái phần mở bài, kết bài mẫu hoặc là những ờ, cách viết mở bài kết bài thì các bạn phải hiểu đó là những gợi ý trong ý tưởng dẫn dắt thôi còn đi vào từng bài cụ thể thì chúng ta phải tùy theo vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi là gì tuyệt đối không được áp dụng một cách máy móc không được bê nguyên si nhá các bạn nhớ chưa không được bê nguyên si bởi vì là mỗi đề bài sẽ là một vấn đề nghị luận khác nhau kể cả nó cùng hỏi về một tác phẩm nhưng đề bài 1 có thể là có vấn đề A Đề bài 2 có thể là có vấn đề B. Nên chúng ta không được B nguyên si một mở bài cho nhiều đề bài khác nhau. Nhớ chưa? Đấy, nên đấy cũng là lý do mà chị khuyên các bạn không nên học thuộc lòng mỗi tác phẩm là một bài văn phân tích. Bởi vì là chúng ta đâu biết được đi thi thì đề bài sẽ hỏi vấn đề gì trong cái tác phẩm đấy đây. Nên là việc chúng ta học như thế là rất tốn thời gian và khiến cho các bạn nản. Đó, đúng không? Rồi, thế thì ở đây nhá, để chúng ta tránh khỏi cái cách học như thế thì trước tiên này, các bạn giúp cho chị hiểu được mở bài. Thì nó có chức năng là gì? Có chức năng là để giới thiệu vấn đề, đúng không ạ? Nhá, có chức năng là để giới thiệu vấn đề để cho người đọc biết được rằng là à, đây, bài này thì tôi sẽ đi bàn luận, sẽ đi phân tích về cái vấn đề này. Đấy, nên phần mở bài sẽ có cấu trúc bao gồm là dẫn dắt và nêu vấn đề. Vấn đề chị viết tắt nhá. Đấy, thì cái phần nêu vấn đề này là chúng ta sẽ xác định dựa trên đề bài nha. Và phần này là chúng ta phải nêu đúng, nêu đủ Ok chưa nào? Dù là em dẫn dắt bằng cách trực tiếp hay là bằng cách gián tiếp Em đi từ ý tưởng gì đi chăng nữa Nhưng nếu mở bài của em không nêu đúng và đủ vấn đề nghị luận Mà đề bài hỏi Thì mở bài đó vẫn sai nhá mở bài đó vẫn sai và các bạn không được có cái suy nghĩ bù trừ kiểu như là thôi ý tưởng của em hay mà thế nên là cái lỗi sai này thôi em lấy cái ý tưởng hay để em bù vào nên chắc là không mất điểm đâu không có chuyện đó nhá sai thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cái mạch văn của chúng ta cũng như là cho thấy rằng là bạn này đang không xác định được đúng vấn đề nghị luận nên chắc chắn chúng ta sẽ bị trừ điểm kể cả là thân bài hay kết bài hay những phần còn lại của mở bài em viết hay như thế nào đi chăng nữa thì em nêu sai vấn đề nó sẽ khiến cho bài viết của em lạc đề mất rồi nhớ chưa nhá đấy nên để có được một mở bài đúng đủ và hay thì trước tiên là em hãy nêu đúng vấn đề đúng và đủ vấn đề nghị luận, bao gồm là nội dung đề bài hỏi và phạm vi dẫn chứng. Nhá, đồng ý chưa? Đó, còn cái phần dẫn dắt này này thì lại là phần vô cùng linh hoạt. Có rất nhiều cách để chúng ta dẫn dắt trong phần mở bài các bạn nhá. Đồng ý chưa? Em có thể là dẫn dắt một cách trực tiếp là giới thiệu về tác giả này, giới thiệu về tác phẩm này, đúng không? Sau đó nêu ra vấn đề. Đấy, hoặc là cách khác thì em có thể đi từ nhận định. Đồng ý chưa? Đây là một cách mà có bạn nhỏ rất là yêu thích đây này. Đúng chưa nào? Nhá, đi từ nhận định. Thế thì đi từ nhận định ý, nếu như các bạn gặp nhiều khó khăn trong mở bài Đồng ý không? Thì chị khuyên là chúng ta nên chuẩn bị cho mình những cái nhận định và những cách dẫn dắt từ nhận định đó luôn. Để rồi khi gặp các đề bài em cảm thấy phù hợp thì em sẽ sử dụng cách đó. Tránh trường hợp là đi thi, ngồi nghĩ mãi không được mở bài. Trong khi thân bài đã có ý tưởng hết rồi, đã lên được dàn ý rồi. Chỉ chờ mỗi cái mở bài xong là bắt tay vào viết thôi nhưng mở bài đầu mà không xuôi thì đuôi thì cũng không lọt đúng không nên chúng ta hãy cố gắng ngay từ mở bài có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cái này em có thể chuẩn bị trước được ví dụ nhá ví dụ có những cách dẫn dắt mà em có thể tham khảo và rút ra được từ những bài văn mẫu đấy để mà trở thành cách viết của mình và áp dụng được cho nhiều trường hợp đây chị lấy ví dụ nhá ví dụ như là ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm lớp 9 đi Đồng ý chưa? Thì ở đề bài số 41 là cảm nhận của em về tâm nguyện của tác giả Thanh Hải thể hiện trong ba khổ thơ cuối của thi phẩm mùa xuân nho nhỏ. Đó, đấy nhá. Thì phần mở bài ở đây này. Mở bài này chị thấy là ý tưởng của nó không chỉ dùng ở đề bài này không mà sẽ dùng được cho rất nhiều các đề bài khác về các tác phẩm thơ các bạn ạ. Đây là đề bài đi từ nhận định đây. À đây là mở bài đi từ nhận định đây. Và nhận định này tại sao chị lại nói là dùng được cho nhiều bài khác nhau? Bởi vì đây là một nhận định chung về văn học. Đồng ý không? Đấy, thì em cùng đọc với chị trước nhá. Sau đó thì chị sẽ chỉ ra cái công thức các bạn có thể áp dụng được cho các đề bài khác tương tự, cho các đề bài về các tác phẩm thơ. Đồng ý chưa? Đây, mở bài của chúng ta như sau. Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư. Phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc và người đọc từ đó được đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia? Nhà thơ Thanh Hải cũng đã mượn trang thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ để bộc lộ những tình cảm thiết tha, chân thành về mong muốn được hiến dâng một cách tự nguyện cho cuộc sống chung. Đặc biệt, ba khổ thơ cuối bài đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về tâm nguyện cao cả ấy của tác giả phân tích một chút về cái mở bài này nhá Thì trước tiên này, đâu là phần dẫn dắt hả các bạn? Nếu như theo cấu trúc mở bài bằng dẫn dắt cộng nêu vấn đề Thì trong mở bài này đâu là phần dẫn dắt? Đâu là phần dẫn dắt? Đây chị sẽ đánh số thứ tự các câu nhá Và các bạn thử xác định giúp chị đi Các bạn thử xác định giúp chị là đâu là phần dẫn dắt Đâu là phần uh, nêu vấn đề Đấy, trước tiên là phần dẫn dắt đi. Đây là câu số 1 nhá. Đồng ý chưa? Rồi, tiếp theo đây là câu số 2 này. Uhm, câu số 3. Câu số 4. Đấy, mở bài này có 4 câu thôi. Và các em nhìn dung lượng nó cũng rất là vừa phải, nó không bị quá dài, mặc dù đi từ nhận định nhá. Bởi vì thường chúng ta thấy các mở bài đi từ nhận định ấy rất dài rất dài đúng không và chúng ta có một suy nghĩ rằng là cái hay thì để đó để đọc thôi chứ mình cũng chẳng bao giờ viết được như vậy nhưng mà chị tin rằng là khi phân tích xong cái mở bài này thì các bạn có thể áp dụng được cho chính cách viết của mình luôn đấy nào thế bây giờ theo các em là trong 1 2 3 4 câu này thì đâu là phần dẫn dắt và đâu là phần nêu vấn đề câu nào là câu nêu vấn đề và câu nào là câu dẫn dắt đây các bạn chỉ cần trả lời số 1, 2, 3 và 4 thôi nhá Bởi vì ở đây chị đã đánh đánh số thứ tự các câu rồi ừ. Theo các em nào Dành cho bạn nào chúng ta mới vào và chưa hiểu rõ ấy, Thì nêu vấn đề là cái phần bắt buộc trong mở bài Bắt buộc phải nêu đúng, nêu đủ Thì mở bài ở đây là một mở bài cho đề bài có vấn đề nghị luận là Tâm nguyện của tác giả Thanh Hải Và phạm vi dẫn chứng là ba khổ thơ cuối của thi phẩm mùa xuân nho nhỏ. Uhm, đồng ý chưa? Đấy, thế thì cái câu văn nào mà nêu ra được về tâm nguyện của tác giả Thanh Hải trong ba khổ thơ cuối của mùa xuân nho nhỏ thì cái câu đó chính là câu nêu vấn đề. Đấy, còn lại sẽ là những câu dẫn dắt. À, theo bạn Diệp Anh thì dẫn dắt là câu 1, câu 1 là câu dẫn dắt, còn câu 3 là câu nêu vấn đề. Ừ. Có một chút chị nghĩ rằng là do chúng ta chưa thống nhất về cách gọi Thế nên là chúng ta xác định chưa được chính xác cho lắm Nhá, đây các bạn ơi Chỉ có câu 4 này này Đây, câu 4 là câu nêu ra cho chúng mình vấn đề nghị luận của đề bài này đấy Đặc biệt ba khổ thơ cuối bài ba khổ thơ cuối bài chính là phạm vi dẫn chứng Đúng không ạ? đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về tâm nguyện cao cả ấy của tác giả Thanh Hải. Thì đây chính là vấn đề nghị luận. Nên câu 4 chính là câu nêu vấn đề. Còn câu 1, 2, 3 chính là câu dẫn dắt. Và trong khi mà các em thấy những câu dẫn dắt này rất ngắn đúng không? Đấy, rất là đơn giản để chúng ta học hỏi Thì các bạn còn có thể thay thế các từ khóa này Thay thế tên tác giả Tên tác phẩm và nội dung chính của tác phẩm để chúng ta viết được những mở bài khác luôn Đồng ý không? Những phần mà chị gạch chân là những phần em có thể linh hoạt thay thế bằng tên tác giả và tên tác phẩm khác Cùng là những bài thơ là được Đồng ý không nào? Đây, bởi vì là sao? Ý tưởng của mở bài này là nêu ra một nhận định chung về văn học. Và nhận định này là nhận định về cái đặc trưng của thơ, đồng ý không? Nhá, đó, nó liên quan đến đặc trưng của thơ. Thế nên rằng là bài thơ nào cũng sẽ mang cái đặc trưng đấy. Đó là đặc trưng của sự chất chứa tình cảm, cảm xúc ở trong thơ. Ừ, đồng ý không? Nên là bài thơ nào thì cũng mang cái đặc trưng đấy cả. Dù là mùa xuân nho nhỏ, hay viếng lăng bác, hay sang thu, hay là nói với con, vân vân thì đều thể hiện cái đặc trưng ấy, đúng không? Nên mở bài này ta dùng được cho tất cả các đề bài về các tác phẩm thơ. Chị lấy ví dụ với một đề bài khác nhá, các bạn sẽ thấy này, cách thay thế của chúng ta như sau. Một đề bài khác như là cảm nhận về hai khổ thơ đầu trong bài thơ Viếng Lăng Bác. Ok chưa? Nhá, cảm nhận về hai khổ thơ đầu trong bài thơ Viếng Lăng Bác thì chúng ta sẽ thay thế ở đây. Vấn đề nghị luận là nội dung nghệ thuật hay chính xác chính là ý nghĩa vẻ đẹp của khổ, hai khổ thơ đầu của bài thơ Viếng Lăng Bác. Đúng không? Thế thì ở đây chúng ta có thể thay thế là nhà thơ Viễn Phương, đúng chưa? Cũng đã mượn trang thơ Viếng Lăng Bác để bộc lộ tình cảm xót xa này, thành kính, thiêng liêng. Đúng không? Nhá, tình cảm xót xa, xúc động, thành kính thiêng liêng của mình trong lần đầu tiên đến thăm Lăng Bác. Đặc biệt, hai khổ thơ đầu của bài đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc với những ý nghĩa và vẻ đẹp riêng. Hai chấm trích thơ ra. Đấy, nhá. Thế là chúng ta giữ nguyên câu 1, câu 2 và thay thế các từ khóa trong câu 3 rồi thay thế vấn đề nghị luận trong câu 4. Thế là chúng ta có được một mở bài khác. Các bạn hình dung ra không nào? Mà mở bài này vẫn đảm bảo là đi từ nhận định nhá. Đồng ý chưa? Vẫn đảm bảo là đi từ nhận định đấy. Đấy. Các em hình dung ra không? Ừ, các bạn ơi chúng mình đã hình dung ra chưa nào? Đó, nên là uh, đến buổi ngày hôm nay thì chị có cơ hội là sẽ nêu ra được là đã nêu ra được cho các bạn một một cái kỹ năng nữa, một cái điều nữa mà chúng ta học hỏi được khi sở hữu các bài văn hoặc là các cái tài liệu văn mẫu. Nó không chỉ là một vài những câu văn mà em cảm thấy hay mà đó còn là cách viết, là kỹ năng viết nhá. Đấy, ví dụ như là với cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này thì không chỉ có đề bài này mà mỗi đề bài em đọc, mỗi bài viết em đọc sẽ đều có cho mình được những cách viết mà em có thể nâng lên thành công thức được, nâng lên thành những cái bài học và nâng lên thành những cái kỹ năng viết mà em áp dụng được cho những đề bài khác. Đấy, ví dụ như là vừa rồi là đề bài số 41 nhá. Đề bài số 41 này, ok chưa? Đấy, rồi đến đề bài số 42 chẳng hạn là về đây, Đúng là về hai khổ thơ đầu trong viếng lăng bác luôn. Nhưng mà ở đây chúng ta lại học hỏi được một cái cách viết mở bài là đi từ cảm nhận cá nhân và có một chút xíu khía cạnh liên quan tới lý luận văn học. Nhá, đây, nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống thì đó là việc thơ ca đã cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp đẽ, những vẻ đẹp trong sáng, đầy cảm xúc trong tâm hồn các thi nhân. Nhà thơ Viễn Phương cũng đã có những vần thơ ý nghĩa như thế khi bộc lộ tình cảm, cảm xúc, tấm lòng thành kính vô hạn đối với bác Hồ kính yêu trong tác phẩm Viếng Lăng Bác. Đặc biệt, hai khổ thơ đầu của thi phẩm này đã thể hiện một cách xúc động tình cảm của tác giả Viễn Phương khi đứng trước lăng và khi cùng dòng người vào lăng viếng bác. Rồi chúng ta trích thơ ra. Đấy, thế thì học hỏi từ đề bài này, từ cái mở bài này những điều gì đấy? Trước tiên là câu dẫn, đúng không ạ? Câu dẫn này ta thấy là dùng được cho tất cả các tác phẩm thơ luôn, đúng không? Đấy, câu dẫn này rất là đơn giản, đề cập tới bản chất, đề cập tới giá trị, ý nghĩa của văn chương, đặc biệt là thơ ca. Sau đó chúng ta thay thế tên tác giả vào đây, đúng không ạ? Thay thế tên tác giả này, thay thế tên tác phẩm này, thay thế những cái nội dung liên quan đến tác phẩm này. Thế là chúng ta lại có được một mở bài khác. Đúng không? Tương ứng với đề bài mà chúng ta được nhận. Đó, nên là khi mà ngẫm ra thì các bạn sẽ thấy là à, ở đây khi mà chúng ta tập trung vào kỹ năng viết ấy, thì chúng ta sẽ học một và dùng được 10, đúng chưa? Dùng được 10 thậm chí là 15, 20 vân vân. Nghĩa là học một cách viết nhưng em sẽ xử lý được mở bài, kết bài của rất nhiều các đề bài khác nhau. Nó khác với việc là khi mà em chỉ học theo tác phẩm thôi thì các bạn sẽ như thế nào? Mỗi tác phẩm thì em học một bài văn mẫu. Thế nghĩa là 20 tác phẩm thì em phải học 20 cái bài văn tương ứng với đấy là 20 cái mở bài, kết bài khác nhau. Đúng chưa? Nhá. Thế nhưng khi mà các bạn à nắm bắt được kỹ năng viết này, có cho mình được hiểu được bản chất mở bài kết bài như thế nào tự viết được rồi ấy, thì các bạn không cần phải học chính xác 20 mở bài cái bài đấy nữa mà các bạn chỉ cần là tập trung trau dồi một vài cái cách viết mà em cảm thấy tâm đắc nhất và cứ như vậy áp dụng cho các đề bài thôi đúng không nhá các bạn hình dung ra chưa nào đấy thế nên rằng là khi mà chúng ta tham khảo văn mẫu thì đây là tham khảo này tham khảo và học tập tham khảo và học tập chứ đừng chỉ tập trung đọc đi đọc lại nhiều lần và mong rằng là mình nhớ được bao nhiêu hay từng đó ok không nhá đấy thế nên rằng là buổi ngày hôm nay dự định của chị là sẽ chia sẻ về mở bài và kết bài tuy nhiên là có lẽ thời gian này các bạn đang có những buổi học đúng không đang có những cái giờ tự học riêng nên là à các bạn tham gia chưa được đông đảo cho lắm nên nếu như các bạn cảm thấy cái nội dung này cần thiết thì hãy nhắn tin về cho chị hoặc là phản hồi lại để chị sẽ quay trở lại với những buổi phát trực tiếp sau với phần kết bài này với một số những cái công thức viết mở bài rút ra được từ cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này nhá. Đồng ý không? Đây, một cuốn tuyển tập rất là xinh xắn Nên bạn nào mà chúng ta chưa sở hữu cuốn tuyển tập này Thì có thể nhắn tin ngay về cho chị để nhận bạn đọc thử Và biết được rằng là trong cuốn này thì có những đề bài nào nhá có những đề bài nào có ờ, phù hợp với cả nhu cầu của em hay không rồi sẽ có những nội dung như thế nào đấy thì các bạn có thể nhắn tin về cho chị để cập nhật và xem là mình có phù hợp không và mình chúng mình sẽ dinh về để có thêm một cái nguồn tài liệu phù hợp nhá đồng ý chưa rồi còn phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay của chị sẽ dừng lại tại đây rất cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau nha. Bye bye!